Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên. Và các bạn thân mến, như chị đã hẹn trước cùng với chúng mình thì ngày hôm nay chúng mình sẽ lại cùng với nhau tiếp tục có một buổi học số 03. Và ở trong buổi học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể có mặt ở đây cùng với chị chưa? Để chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay với nhau nhé. Và nếu như các bạn đã có ở đây có mặt ở đây rồi thì hãy cùng gửi lời chào tới chị để chị biết nha. Rồi xin chào, xin chào các em, xin chào các bạn. Các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Xin chào chúng mình nhá. À, đủ 100 bạn thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhá Hello Quỳnh Nga, xin chào Hồng, xin chào các em, xin chào các bạn. Các bạn đã có mặt ở đây cùng với chị chưa ạ? như chị đã trao đổi thì nội dung ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu là tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân nhé. Và đây là một trong số những cái tác phẩm năm nay có vẻ như là các bạn cũng rất là tủ đây, đúng không ạ? Cũng là một trong số những cái tác phẩm mà các bạn cũng rất là tủ đây. Ok, xin chào Khánh Vi, xin chào Huyền Linh, xin chào Bích Ngọc, Xin chào các bạn, hãy cùng gửi lời chào tới chị Hiên trong buổi tối ngày hôm nay nhé và để bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu à, <laughs> trời ơi em bị lỡ buổi hôm qua à? <laughs> ngày hôm qua là ôn về sông đà em nha rồi ạ, à, và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ lại tiếp tục ôn một cái tác phẩm văn xuôi nữa à, Đó chính là chuyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Được không ạ? À, các bạn ơi, đủ 100 bạn chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá Được không nào? Uhm, chị ơi, hôm nào chị hướng dẫn làm sơ đồ tư duy đi ạ. <laughs> Nếu mà muốn, cần luôn thì tham gia khóa học 10 ngày đi. Bởi vì là ở trong khóa học 10 ngày thì uh, tác phẩm nào chị cũng có thiết lập sơ đồ tư duy rất là cụ thể dành cho các bạn đấy. Để các bạn dễ học đấy. Bà cụ non ơi, em tên là gì? <laughs> Rồi, xin chào Quyền, xin chào em, xin chào các bạn. Các bạn ơi, đủ 100 bạn chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn và không chờ đợi thêm nữa nhá. Còn lại thì các bạn vào sau thì sẽ học sau nha. Ok chưa nào? Nhớ là tác thêm những người bạn của mình bởi vì biết đâu năm nay mà vào vợ nhặt mà lại vào đúng cái đề chị Hiên chữa thì có vẻ như là à, chúng mình sẽ cảm thấy gọi là gì ạ? <laughs> tự nhiên là thấy mình may mắn á, kiểu kiểu vậy, tự nhiên thấy mình may mắn nhở. Rồi, các bạn ơi, À, rồi ạ, à, các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở đây chưa? Chị thấy là gần đủ 100 bạn rồi gần đủ 100 bạn rồi ạ Và người bạn mà ngày hôm nay chị sử dụng À ok ạ à. Em ơi em cứ bình tĩnh nhá Minh Anh nhá Em cứ bình tĩnh nhá ờ, Có dạo gần đây thì trên fanpage khá là nhiều tin nhắn Thế nên thành ra là các chị ấy cũng cần phải đăng ký oh, Em đăng ký khóa học 10 ngày của chị Hiên rồi Thế à trời ơi Ok hẹn gặp ở khóa học 10 ngày nha và vào nhóm đi chị sẽ up dần tài liệu cho chúng mình tham khảo trước trong cái thời gian mà các bạn đợi uh, chúng ta đến cái ngày khai giảng nhá ok không rồi đồng ý <laughs> rồi các bạn ơi đủ 100 bạn chưa nhỏ ồ đủ 100 bạn chưa ạ rồi xin chào thu dung xin chào em sắp đủ sắp đủ rồi đây chúng ta chuẩn bị hành trình tiếp tục cho buổi ngày hôm nay nhá ok ạ à ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng học vợ nhặt và như chị có trao đổi trước cùng với các bạn ấy thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về tác phẩm vợ nhặt. Nhất chị, bắt đầu thôi. Chị đã nhìn thấy đủ 100 bạn rồi. Và các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi nhé. Ngày hôm nay chúng ta học về tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Và đây là một trong số những cái tác phẩm truyện ngắn thực sự đã làm nên tên tuổi của nhà văn Kim Lân các bạn ạ. À. Nhà văn Nguyên Hồng, người bạn cùng thời với Kim Lân đã từng nói, đã từng nhận xét về người đồng nghiệp của mình rằng là Kim Lân là nhà văn nguyện một đời đi về với đất với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Chỉ cần nhắc tới cái câu nói này của nhà văn Nguyên Hồng thôi là chắc hẳn rằng các bạn cũng đã biết rằng chúng ta phần nào cũng đã định hình ra được những cái nét riêng về con người của Kim Lân đó là một nhà văn mà như thế nào ạ? À, rất là mộc mạc, giản dị, thuần hậu, chân chất, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy được rằng là gì ạ? Bên cạnh đó thì chúng ta còn gọi là gì ạ? Định hình ra được cái không gian nghệ thuật mà Kim Lân thường trở đi trở lại để viết trong những cái tác phẩm của mình. Đó là gì nào? À, đó chính là à, nông thôn đúng không những cái làng quê đồng bằng bắc bộ từ một cái câu nói từ một cái nhận định của nhà văn nguyên hồng thôi mà chúng ta cũng đã phần nào đoán ra được con người của nhà văn này cũng như là một cái không gian nghệ thuật những cái sáng tác của ông ấy sẽ tập trung vào điều gì rồi đây ạ nông thôn thì đương nhiên là đây chính là cái miền đất mà gắn liền với những người nông dân đúng không ạ chính là những cái uh, chính là gì ạ chính là cái miền đất gắn liền với với gì ạ? Với những người nông dân. Phải không ạ? Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé các bạn sẽ chú ý giúp cho chị đây là một vài những cái gọi là gì ạ một vài những cái sự suy ra của chúng ta từ cái lời nhận định đầu tiên của nhà văn nguyên hồng thôi còn về thực sự kim lân là một nhà văn như thế nào thì các bạn sẽ chú ý ở đây giúp cho chị này à tiểu sử con người nếu như nói về Kim Lân thì có lẽ cái điều mà chị Hiên ấn tượng nhất chính là dòng này ạ. Ông ấy là một tấm gương về ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống và đồng thời cũng là một con người đa tài. Bên cạnh việc viết văn thì Kim Lân còn đóng phim nữa, được không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là trong một lần trả lời báo chí về lý do dẫn đến việc cầm bút thì nhà văn có chia sẻ đó chính là gì ạ? Tôi ở trong gia đình bị khinh rẻ, ngoài xã hội cũng coi thường vì tôi là con vợ ba, một người ngụ cư. Chính vì muốn đòi cho mình sự công bằng với bạn bè, với làng xóm, tôi chọn cách viết. Đây là cách để chứng tỏ rằng mình không thua gì anh em, không thua gì ai cả. Và các anh con nhà giàu làm việc này việc kia, được học hành đến nơi đến chốn. Còn tôi thì tôi viết. Vậy thì nếu như để viết một cái đoạn văn về Kim Lân, dùng làm phần mở bài đi, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cái đoạn viết vừa đơn giản, vừa gần gũi, vừa chân thành. Đó là gì ạ? Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà văn Kim Lân được biết đến với hình ảnh của một người nghệ sĩ là tấm gương về ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù chỉ hết học, mặc dù chỉ học hết bậc tiểu học, thế nhưng đường đời, đúng không ạ, cuộc sống đã trở thành một cái cánh cổng trường rộng mở để Kim Lân học hỏi và từ đó thì bản thân Kim Lân đã có được cho mình rất nhiều kiến thức để kiên trì với cái sự nghiệp cầm bút của mình. Một trong số những cái tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của người nghệ sĩ này là chuyện ngắn vợ nhặt, kiểu kiểu như vậy. Nhá, thế thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động. Các bạn hoàn toàn có thể chủ động để chúng ta viết theo cái cách đấy Giọng chị bồng bềnh nghe buồn ngủ quá à Thế nào bây giờ có muốn buồn ngủ hay là trượt đại học nào <laughs> Thế bây giờ chọn việc buồn ngủ hay là việc trượt đại học đây Nghe đến cái trượt đại học cái là tỉnh tỉnh bơ chưa hả bà cụ non <laughs> tại vì ngày hôm nay thì uh, chị cũng biết là bây giờ thì cũng cũng là đêm khuya rồi <laughs> nên là thành ra chọn một cái tông giọng nó trầm ấm một tí còn hôm nào mà trong khóa học 10 ngày là phải quát phải hét phải thét nhá được không ạ hôm nào trong khóa học 10 ngày mà lúc đấy học vào lúc khoảng khoảng, khoảng tầm 9 giờ là bắt đầu là phải quát phải thét phải hết nhá được không ạ? Trên tinh thần như thế nhá. <laughs> Rồi ok ok. Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp chị này. Ở đây là chúng ta có những cái thông tin về tác giả Kim Lân như vậy nhá. Đây là về con người trước. Còn nếu như nói về cái sự nghiệp sáng tác của ông ấy thì chúng ta sẽ nhắc tới những cái ý chính là đề tài. Đề tài chủ yếu là nông thôn và người nông dân Việt Nam. Được không ạ? Đó là lý do vì sao mà chúng ta nói rằng cứ nhắc tới nhà văn Kim Lân là chúng ta sẽ nhắc tới hình ảnh của những cái ngôi làng, làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ, đúng không ạ? Với hình ảnh của thơm thơm mùi gốc xả, với những cái hình ảnh rất là thân thương của miền quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được không ạ? Thế nên là chúng ta sẽ chú ý giúp cho chị là về cái quá trình sáng tác thì ông được dư luận chú ý đến nhiều hơn khi mà đi viết về những cái đề tài độc đáo à, về tái hiện sinh hoạt văn hóa phong phú ở chốn thôn quê và chủ yếu cái đề tài mà người nghệ sĩ này viết đó là đề tài về người nông dân các bạn nhé thì đấy là một số những cái thông tin chị chia sẻ với các em về nhà văn Kim Lân Sẽ có rất nhiều những cái câu chuyện thú vị về nhà văn Kim Lân Thế nhưng mà chị sẽ hẹn các bạn ở trong khóa học 10 ngày nhá Được không ạ? Chị sẽ hẹn các bạn ở trong khóa học 10 ngày nhá Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đến với, đây ạ, tác phẩm đương nhiên bao giờ cũng thế cứ nói về tác phẩm thì chúng mình sẽ trọng tâm trước tiên là nhớ tới cái gì ạ trước tiên là nhớ tới hoàn cảnh ra đời cái tác phẩm này khiến cho các bạn rất dễ bị nhầm lẫn nhá Thế nên chị sẽ vẽ cho các bạn một cái sơ đồ như thế này để các bạn hiểu này Và các em phải hết sức tập trung ở đây để các bạn hiểu nhá Đó là chúng ta sẽ có năm 1945 đây là cái thời điểm mà trong những cái ngày đầu của cách mạng tháng 8 thành công á Thì Kim Lân có viết, được không ạ? Kim Lân có viết một cái tác phẩm mang tựa đề là Xóm Ngụ Cư Được không ạ? Thế nhưng mà sau đó thì không may đã bị thất lạc bản thảo. Thì đến năm 1954, khi mà hòa bình lặp lại, thì dựa vào một cái phần cốt truyện ở trong tiểu thuyết xóm ngụ cư này, và cụ thể theo cái lời chia sẻ của nhà văn Kim Lân Đó là trong cái tiểu thuyết xóm ngụ cư á, Thì Kim Lân có viết một cái đoạn về nạn đói Và đối với ông ấy thì đấy là một cái đoạn mà ông ấy rất là ấn tượng và Kim Lân đã dựa vào một cái phần cái cốt truyện đó để sáng tác truyện ngắn Vợ Nhặt. Và tác phẩm này thì được in trong tập Con chó xấu xí xuất bản năm 1962 các bạn nhé. Vậy là nói về hoàn cảnh ra đời truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân á thì chúng mình có tới tận 3 mốc thời gian cô. Được không ạ? Chúng ta có tận 3 mốc thời gian và các bạn đừng nhầm lẫn nhé. Đó là Vợ Nhặt thì được viết vào năm 1954 nha Ok chưa ạ? Vợ nhặt được viết vào năm 1954 Ok chưa nào? Đó, và nó có tiền thân là tiểu thuyết xóm ngụ cư Được viết vào năm 1945 Và nó được in trong tập Con chó xấu xí xuất bản năm 1962 Chị nhắc lại để các bạn đừng nhầm lẫn vì sao? Có rất nhiều bạn viết vợ nhặt vào năm 45, rất nhiều bạn viết vợ nhặt ra đời vào năm 62. Chị nhắc lại một lần nữa nhé. 1954 Thế thì nhắc tới cái điều đấy thì các bạn cũng đã hình dung ra được rồi Đúng không ạ? Các bạn đã hình dung ra được rằng là Vậy thì tại sao lại có tên là chuyện ngắn vợ nhặt? Bởi vì cái bối cảnh này sinh tình huống chuyện của chúng ta ấy Đặc biệt là là gì ạ? Đặc biệt là cái không gian thời gian được xây dựng Đó chính là gì? Là thời gian và không gian trong nạn đói không biết là các bạn có nhớ tới những cái những cái cái chi tiết mà Kim Lân đã viết về nạn đói năm 1945 không ạ? Đó là một cái nạn đói kinh hoàng. Khi mà nhân dân ta từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói. Và các bạn có thể thấy rằng là một cái bức tranh xã hội rộng lớn đã được thu nhỏ, cô đặc lại trong hình ảnh của một xóm ngụ cư. Và một cái hiện thực bi thảm đã hắt bóng đen lên trên từng trang viết và gây ám ảnh trong tâm trí của người đọc. Chúng ta sẽ cùng với nhau hình dung một chút về bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện trước khi đi tìm hiểu về nhân vật chàng các bạn nhé. Cái không gian lúc bấy giờ là một cái không gian hoang vắng và lạnh lẽo, u tối với một cái xóm ngụ cư sơ xác tiêu điều và heo hút. Nhà văn Kim Lân đã dùng những cụm từ như dãy phố úp súp tối om. Không nhà nào có ánh đèn ánh lửa, thảm đạm và tàn tạ. Đường làng thì khẳng khiu và đặc biệt có một cái chi tiết khiến cho chúng ta dường như là phải khựng lại một vài giây phút. Đó chính là gió lạnh ngăn ngắt từ ngoài đồng thổi vào. Các bạn có thể thấy là cái thời gian mà Kim Lân lựa chọn trong cái tác phẩm của mình là thời gian nào ạ? Đó là thời gian một buổi chiều nhá nhem, heo hút và sau đó là thời gian đêm vắng vẻ và nặng nề, một cái thế giới của chết chóc. Bóng người đói thì đi lại sật sờ như những bóng ma, không khí vần lên mùi ẩm thối của xác rưởi và mùi gây của xác người. Đặc biệt trong một cái không gian như vậy thì lại chìm trong một cái âm thanh ghê sợ, đó là tiếng quạ gào lên từng hồi thê thiết với những cái tiếng khóc người khóc hờ chết, những cái tiếng hờ khóc người chết từ xa vọng lại thê lương và não ruột. Con người thì hốc hác, u tối, đói khát, xanh xám, giật giờ, bồng bế, dắt xíu. Và các bạn có thể thấy rằng là chỉ vài chỉ bằng một vài nét phác họa của nhà văn Kim Lân thôi, chúng ta cũng định hình ra được. Đó là một cái không gian gì ạ? Đó là một cái không gian của chết chóc, và cái bức tranh nạn đói đã được nhà văn Kim Lân phát họa ngay từ trong những cái câu viết đầu tiên của mình các bạn nhé. Có lẽ bởi vì bản thân nhà văn Kim Lân đã xây dựng được một cái bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện hết sức độc đáo. Chính bởi vậy mà sau này á, trong một cái bài chia sẻ của ông ấy về tác phẩm Vợ nhặt của mình á, Kim Lân có nói rằng là gì ạ? Bản thân nhà văn Kim Lân có nói rằng là gì? Bản thân nhà văn Kim Lân có nói rằng là à mặc dù đây là một cái câu chuyện mà mà ông ấy hoàn toàn là bịa được không ạ ông ấy hoàn toàn là bịa thế nhưng mà mỗi bạn đọc lại đều cảm thấy được cái sự chân thật ở trong này và có lẽ là bởi vì gì ạ có lẽ là bởi vì ông kim lân ông ấy đã xây dựng được một cái bối cảnh tình huống chuyện nó hết sức là chân thực thế nên tất cả những cái gì mà chúng ta thấy ở đây nó cũng là những cái điều gì ạ nó cũng chính là những cái điều rất là chân thực các bạn nhé vậy nên chúng mình sẽ chú ý các bạn ơi chị vẫn nhớ là ở ờ, trong cái thời điểm mà học khóa 10 ngày với các bạn đấy nhá <laughs> và lúc đấy là bên cạnh cái việc mà mà chị Hiên chia sẻ về cái bối cảnh nạn đói này chị cho chị có cho các bạn ấy xem thêm hình ảnh xem thêm video thì cái điều mà các bạn ấy nói với chị là gì các em biết không các bạn ấy bảo với chị là chị ơi chị có thể chuyển sang phần khác được không em đang ngồi học một mình chị ạ và tức là khi mà chúng ta có được những cái hình dung chị chị cảm thấy là đương nhiên cái điều này không phải là nói ra là để treo mà chị chỉ cảm thấy nếu như nhá mà các bạn học văn bản ấy mà các bạn thực sự có được cái cảm xúc tức là các bạn cũng bị cảm thấy cuốn theo các bạn cũng cảm thấy bị sợ ấy các bạn cũng cảm thấy là lo lắng cũng cảm thấy hân hoan cũng cảm thấy hạnh phúc theo tất cả những cái gì mà chúng ta đang được cùng với nhau tìm hiểu thì chị hiên cho rằng đó đã là một cái điều thành công rồi bởi vì rất là khó để chúng ta có được những cái cảm xúc ngay lập tức như thế vậy nên chị rất hy vọng là là các bạn cũng sẽ có thể sống trong những không chỉ là kiến thức văn học mà sẽ là cả cảm xúc văn học nữa cùng với chị trong các buổi học về kiến thức nền chúng mình nhá ok không ai đồng ý thả tim cái nhỉ <laughs> cho tinh thần hứng khởi để bắt đầu phân tích về nhân vật chàng nhá được không ạ ai đồng ý thả tim cái để cho tinh thần hứng khởi để bắt đầu uh, cùng với nhau phân tích về nhân vật chàng nhá được không ạ <laughs> Sao lại vợ Kim Lân có phải vợ nhặt không? Ôi trời ơi, thế thì học hành kiểu gì mà bây giờ lại còn hỏi chị cái câu đấy hả rồi? Được không ạ? Không biết là học hành kiểu gì mà bây giờ lại hỏi chị Yên câu đấy nữa. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về nhân vật Trang nhá. Đây ạ Đây là diễn biến tình huống chuyện em ạ Đây chúng mình sẽ cùng đến với phần tiếp theo Ở trong cái tài liệu này Đó chính là về nhân vật chuyện các bạn nhé Chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về nhân vật chuyện Được không ạ? Thì các bạn có thể thấy là như chị đã hẹn cùng với các em đó là cái nội dung mà chúng mình sẽ cùng đi tìm hiểu là nhân vật chuyện đó là nhân vật chàng đây là một nhân vật rất đặc biệt <laughs> có một cái câu hỏi mà chị rất hay hỏi các bạn nữ khi mà học vợ nhặt chị hay hỏi các bạn ấy thế này đấy là nếu như mà có một người giống như chàng xuất hiện và ngỏ lời yêu với các em thì các em liệu rằng là các em có có đồng ý không <laughs> các em có muốn yêu một người như anh chàng không Thế thì ngay sau khi mà chị Hiên đặt cái câu hỏi đấy xong thì các bạn ấy lắc đầu lắc đầu lắc đầu và các bạn ấy bảo là ôi không đâu không đâu không đâu. <laughs> trời đất ơi. Các bạn ơi, trời ơi sao lại như thế? Các bạn phải tìm hiểu về anh chàng đi thì các bạn mới mới mới đưa ra được cái câu trả lời chính xác nhất chú Đúng không ạ? Thì các bạn mới đưa ra được câu trả lời chính xác nhất chứ. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về anh chàng nhá Để xem là anh ấy có điều gì đặc biệt Mà chị Hiên lại nói rằng các bạn hãy từ từ rồi hãy quyết định nhá Ok, bắt đầu Chúng ta sẵn sàng để tìm hiểu anh chàng chưa nào Chúng mình bắt đầu nhá Rồi ạ, à, đương nhiên là buổi live hôm nay thì sau đó chị sẽ ẩn luôn rồi Vậy nên là các bạn ơi, đã là chiến dịch thì các bạn phải cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia được không ạ? Còn nếu như các bạn muốn có những cái bài giảng đầy đủ để lưu lại thì các em có thể chủ động tham khảo các khóa học và như chị đã nói đấy, cái khóa học sắp tới chị sẽ khai giảng một cái khóa học cực kỳ sụp sôi và chị nghĩ rất cần thiết với các bạn chính là khóa học 10 ngày đấy. Được không ạ? Chính là khóa học 10 ngày thì, thì hiện tại là chị vẫn đang tặng thêm cái quyển luyện đề cho các bạn ở trong lớp học không đồng của chúng mình nếu các em đăng ký nhá có nghĩa là nếu như các em đăng ký trong hôm nay và ngày mai thì bên cạnh việc là các em được tặng 12 cuốn này, có nghĩa là tất lẽ dĩ ngẫu các bạn được nhận 12 cuốn này miễn phí thì các em sẽ còn được tặng thêm một cuốn này nữa này. Đấy, chỉ trong hôm nay và ngày mai thôi nhá, bởi vì ngày mai là kết thúc chiến dịch rồi. Đó, vậy nên nếu như bạn nào mà muốn sở hữu 12 cuốn này mà lại được học cùng với chị Hiên Thật ra chị cho rằng là cái tài liệu nó không đóng vai trò gì nhiều đâu, chị nói thật Điều quan trọng là chúng ta phải học với nhau phải có người giải thích cho các em hiểu phải có người nói với các em về cái này về cái kia thì các em mới gì ạ thì các bạn mới ừ, các bạn mới đưa ra được cái phần thì các em mới đưa ra các em mới có thể ghi nhớ và các em mới có thể học nó tốt được chứ chị nói thật bây giờ mà các bạn cứ bảo là ui thôi em mua tài liệu cũng được nhưng chị nói thật rồi đến lúc các em lại bảo ui chị yên ơi cho em đăng ký khóa học được không bởi vì đến thời điểm lúc đấy lại thấy lo lắng quá Tính đến ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ còn 60 ngày nữa thôi Là các bạn sẽ chính thức bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia rồi Đúng không ạ? Đôi khi lỡ hẹn một giờ ngày sau muốn gặp thì phải chờ đúng tròn một năm thật <laughs> Có rất nhiều bạn đã cảm thấy tiếc nuối vì không đăng ký khóa học cuối cùng này của chị Sau khi nhìn thấy cái bảng điểm rất cao của rất của hàng của gọi là phải hàng nghìn đấy của mỗi năm là phải một nghìn bạn tham gia khóa học này nhìn thấy cái bảng điểm khủng khiếp quá thế là tự nhiên nhắn về là chị hiên ơi dám mà lúc đấy em nghe lời chị em đăng ký khóa học đấy thì chắc là điểm của em sẽ tốt hơn chị không biết là có điểm của em có tốt hơn một trăm phần trăm hay không nhưng mà chị nghĩ rằng là em có thêm một khóa học để em ôn tập giai đoạn cuối đã là một cái điều khác biệt của em so với hàng nghìn hàng chục nghìn bạn ngoài kia rồi chị nghĩ như thế và đây là một cái khóa học mà ôn rất sát với cái thời điểm chúng mình thi luôn không có lý do gì mà chúng ta lại không nhớ được kiến thức lúc đấy Một cái thời gian học cực kỳ trọng tâm cho môn văn đó, thế nên là các em ơi chị nhắc lại nhé Là hôm nay và ngày mai thì chị vẫn sẽ tiếp tục là tặng thêm cuốn bộ đề trọng tâm lớp 12 này cho các bạn Trong lớp không đồng của chúng mình nếu như các em đăng ký khóa học 10 ngày Còn sau ngày mai thì ờ, một ngày nào đấy các bạn muốn đăng ký thì chúng mình sẽ không được tặng thêm cuốn này nữa Và hình như là học phí cũng sẽ không ưu đãi nữa đâu ạ Nên các bạn có thể cân nhắc nhé Rồi Bây giờ thì quay trở lại đây Chúng ta có nhân vật chàng Bao giờ cũng thế tìm hiểu về một nhân vật Thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu về Giới thiệu chung về nhân vật đó đã Được không ạ? Chúng ta sẽ phải giới thiệu chung về nhân vật đó đã Sau đó thì chúng ta sẽ nêu ra cái gì? À, phân tích diễn biến tâm lý của nhân vật để làm rõ về vẻ đẹp trong tính cách của nhân vật đó. Ok chưa nào? Hiện tại thì chú Văn Học cũng đã đang ghim cái link khóa học 10 ngày rồi đấy. Những bạn nào mà ở lớp mình á, đăng ký tham gia thì các em ghi giúp chị là ở trong cái phần họ tên ấy. Một lát nữa nếu các bạn đăng ký thì các bạn ghi là họ tên gạch ngang lớp không đồng nhá. Thì để được nhận thêm cái quyển luyện đề này nhá. Ok không ạ? Ghi giúp chị là tên gạch ngang lớp không đồng nhá. Hộ chị cái đấy cái. Được không ạ? Tại vì là chị sợ là dạo này kiểu như là cái lượng các bạn đăng ký cũng khá nhiều ấy Thế nên nếu như mà các bạn không chủ động ghi như thế là các bạn sẽ ghi tên và ghi là lớp không đồng nhá Để nhận thêm cái quyển luyện đề miễn phí nhá Ok chưa ạ? Và nhớ là chỉ trong hôm nay và ngày mai thôi đấy Chị nhắc chị nhắc thêm các bạn như thế để các bạn sẽ chú ý Ok chưa nào? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ có ở đây này Bây giờ quay trở lại với nhân vật chàng Là nhân vật chính nhất Được không ạ? Là nhân vật chính nhất Ok chưa ạ? thì chúng ta thấy rằng là nhân vật chàng ở đây là nhân vật chính được không ạ? Là nhân vật chính trong tác phẩm vợ nhặt. Chúng ta sẽ có phần giới thiệu chung về nhân vật. Trời ơi tôi nhớ anh chàng quá trời luôn á Bởi vì tôi cứ nhớ tới cái câu hò là Muốn ăn cơm trắng mấy giò Ra đây mà đẩy xe bò với anh đi À được không ạ Này nói đùa chứ Có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi mình cùng về Đúng không ạ Đúng không nào? Rất là nhiều những cái câu nói mà nó đã trở thành như chị nói là dường như nó là một cái câu thương hiệu để chúng ta biết đến anh chàng đấy. Dường như là một cái câu thương hiệu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ giới thiệu một vài nét về nhân vật chàng nhé. Trong những trang viết của nhà văn Kim Lân á, thì Kim Lân đã xây dựng nhân vật chàng là dân ngụ cư. Lúc bấy giờ thì dân ngụ cư là cái tầng lớp mà chúng ta gọi là gì ạ? Là cái tầng lớp dưới đáy xã hội ạ. Sống cùng mẹ già trong một căn nhà ven sông, gia cảnh thì nghèo khó, ngoại hình thì xấu xí và thô cạch. Đây ạ, à, ở đây chị có đọc toàn bộ chuyện ngắn vợ nhặt và chị có liệt kê được ra đây cho các bạn những dẫn chứng cực kỳ cụ thể. Mà những dẫn chứng này thì sẽ không có trong cái phần ngữ liệu mà chúng mình được học trong sách giáo khoa đâu ạ. À. Thế nên thành ra nếu như các bạn có bộ tài liệu này và các bạn được học cùng với chị là các bạn sẽ có thêm những cái phần viết nó rất là hay nhưng mà vẫn đúng nhá. Được không ạ? Hay mà vẫn đúng. Đây ạ, thân hình thì to lớn vập vạp, lưng to rộng như lưng gấu. Đầu thì chọc nhẵn, hai bên quai hàm bạnh ra và hai con mắt thì nhỏ tí, gà gà đắm vào bóng chiều. Đã xấu rồi, đã là dân ngụ cư rồi, công việc thì bấp bênh rồi, đã vậy lại còn có tật vừa đi vừa lầm bầm một mình Và thỉnh thoảng thì cứ ngửa mặt lên trời và cười hình hạch các em ạ Thế thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái gì mà anh cu chàng anh ấy đang có ở đây Chắc chắn rồi Số phận sẽ ấn định anh ấy là ế vợ thôi Đúng không ạ? Hôm nọ mình học về Mỹ Mình bảo là bản thân cô Mỹ với cái sự xinh đẹp đấy, với cái sự tài năng đấy, với cái sự chăm chỉ và hiếu thảo đấy thì Mỹ kiểu gì cũng sẽ có được một cái tương lai tươi đẹp, rộng mở và hạnh phúc ở phía trước. Đúng không ạ? Thế nhưng mà cuối cùng thì cái điều gì đã tới? Đó là bi kịch. Bi kịch làm con dâu gạt nợ của nhà thống lý bá cha. Đúng không? Thế còn đối với anh chàng thì sao ạ? Thế còn đối với anh chàng thì sao nào? Anh ấy là một cái người xấu xí thô cạch nghèo khó, gánh nặng mẹ già vừa lại còn có tật lầm bầm công việc thì bấp bênh tất cả những cái đó đóng đinh cái số phận của anh này là ê sắc ế vớ vơ nặng vợ <laughs> đúng không ạ đấy là cái chuyện mà chúng ta thấy là nó là tất lẽ dị ngẫu mà nó là bình thường mà phải không các em nên là các anh con trai cẩn thận nhá được không ạ các anh con trai cẩn thận bây giờ là à, là cái gì ạ là cái tỷ lệ gọi là gì nào là cái tỷ lệ à, như thế nào nhỉ Ờ, cái tỷ lệ như thế nào ạ? À, à giống như kiểu là là chúng ta thấy là nam nữ bây giờ đang tranh nhiều <laughs> Đúng không ạ? Nên là các bạn sẽ chú ý nhá. Các bạn sẽ chú ý là gì? Các bạn sẽ chú ý là là đang tranh nhiều nên thành ra các anh là bây giờ cũng phải xây dựng một cái nền tảng căn bản đi thì sau này mình nghĩ đến việc lấy được vợ nha. <laughs> Rồi ạ, à, trêu thế thôi, đùa vui vui thế thôi nhỉ. Ấn định số phận ý vợ. Thế nhưng mà các bạn thấy rằng là nếu như nói về cái đặc điểm tính cách ban đầu của anh cu chàng á Thì chúng ta thấy là anh ấy là một cái người rất là thật thà, tốt bụng Có lẽ cũng chính vì điều đấy mà anh ấy nhận được cái sự yêu quý từ mọi người trong xóm ngụ cư Và đặc biệt là những đứa trẻ rất là thích đùa với anh chàng mỗi khi đi làm về Đúng không ạ? Những đứa trẻ rất thích đùa với anh chàng mỗi khi đi làm về Và chúng ta có thể thấy rằng là gì? Chúng ta có thể thấy rằng là bản thân anh cu bản thân mỗi người nhá mà nhận được cái sự yêu quý từ trẻ con á thì chắc chắn họ phải là những cái người thường sẽ rất là tốt bụng thì anh cô chàng anh cũng nhận được cái sự yêu quý như thế không chỉ là từ những đứa trẻ mà còn từ mọi người nữa đúng không ạ thế thì chúng ta vẫn thấy rằng là kim lân khi mà xây dựng nhân vật có thể là những cái nhân vật của kim lân không phải là những cái nhân vật đẹp nhưng mà ở trong họ lại luôn luôn có những cái điểm sáng về phẩm chất đó là những cái con người rất là hiền lành chất phác lương thiện nhân hậu bao dung và cảm thông với người khác đúng không ạ thì đấy là những cái thông tin đầu tiên về anh chàng nhé Thế thì trong cái tiến trình mà tìm hiểu về nhân vật này Thì các bạn đều biết là Chúng ta sẽ đi qua các cái trạng, Đúng không? Đó là hai lần gặp gỡ Đó là trên đường về nhà Đó là về đến nhà Và đó là buổi sáng hôm sau được không ạ? Hãy nhớ giúp chị nhé. Hai lần gặp gỡ trên đường về nhà, về đến nhà và buổi sáng hôm sau. Đây sẽ là cái tiến trình để chúng ta tìm hiểu nhân vật. Các bạn ơi, chị cho rằng là một trong những cái yếu điểm của các bạn có thể là khi mà các bạn học kiến thức nền ấy thì các bạn làm nó không được rõ ràng và chính bởi vì là làm làm nó không được rõ ràng không rõ ràng cái kiến thức nền ra nên khi các bạn viết là các bạn rất là khó viết nếu không ạ, các bạn rất là khó viết Thế thì ở đây chúng mình sẽ chú ý này Lần đầu tiên Đây là khi anh chàng kéo xe bò lên tỉnh Đúng không ạ? Thì anh chàng anh ấy đang kéo xe thóc cho liên đoàn lên tỉnh Lúc bấy giờ thì anh ấy đang kéo xe bò lên dốc Thì hắn hò một câu cho bớt nhọc rằng là Muốn ăn cơm trắng mấy giò này Ra đây mà đẩy xe bò với anh nì Đúng không ạ? Thì lúc bấy giờ có mấy cô con gái đang ngồi ở cửa nhà kho Bắt đầu là gì cười như nắc nẻ và đẩy một cái cô ả ra Và cô ả này thì lúc đấy rất là cong cớn và nói rằng là Có khối cơm trắng mấy sò mà ăn đấy nhầy nhà tôi ơi nói thật đấy nói khoác đấy Đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là đấy là một cái câu nói thật hay nói khoác <laughs> Anh cô chàng anh chỉ đùa thôi Đúng không ạ? Và đó chỉ là một cái câu hò không có địa chỉ anh ấy chỉ hò như vậy cho cái công việc của anh ấy bớt nhọc thôi chứ anh ấy chả có cái ý gì ở đây cả đúng không ạ thế nhưng mà anh ấy vẫn hùa theo cái việc đấy và anh ấy quay lại anh ấy đáp lời rằng thật đấy có đẩy thì ra mau lên À, thế thì lúc bấy giờ thì cô ả này mới đẩy xe bò cho anh này thật Và bên cạnh cái việc đẩy xe bò cho anh này thì cô này cô ấy còn làm gì các bạn biết không ạ? Cô ấy còn cười tít cả mắt vào nữa nha À, và Trang bảo là gì ạ? chàng ngẫm nghĩ chàng bảo là ồ từ lúc mà mình gì ạ từ lúc mà mình uh, từ lúc mà mình gọi là cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai chưa có người đàn bà nào mà lại cười tình tứ với mình như thế ồ đúng không ạ tự nhiên thấy thích trí mà thích lắm đó, thế thì các bạn thấy rằng là ở trong cái lần đầu tiên gặp gỡ này Thì đó chỉ là một cái cuộc gặp gỡ thoáng qua thôi Và bản chất chúng ta có thể thấy rằng là anh cu chàng anh ấy chỉ đang hò những cái câu hò vu vơ Không chủ đích gì cả Anh ấy rất vô tư với tất cả những cái điều gì mình đang nói ra Đúng không ạ? Và anh ấy nghĩ là đó không phải là một cái lời hứa mà anh ấy sau này anh ấy sẽ phải thực hiện Đó hoàn toàn chỉ là một cái gì ạ? Đùa để cho bớt nhọc trong cái công việc lao động của mình thôi Đấy là lần đầu tiên gặp gỡ nhá Đến lần thứ hai Ở quán nước cổng chợ tình thì chúng ta có thể thấy rằng là ban đầu cái diễn biến tâm lý của anh chàng là anh ấy vô cùng ngạc nhiên. Anh ấy cứ dương mắt nhìn không hiểu là ô, thế từ đâu mà lại có một cái người đàn bà sầm sập chạy đến sưng xỉa quát tháo mắng vào mặt mặt mình thế nhở? Lúc đầu anh ấy rất là bất ngờ, hãy nhớ nhá. Cái cái cái cái tâm cái cái gì ạ? Cái tâm lý đầu tiên, cái trạng thái cảm xúc đầu tiên là anh này anh ấy rất là bất ngờ. Và anh ấy không hiểu vì sao từ đâu lại có một cái người đàn bà mà lại sầm sập chạy đến như thế. Đúng không ạ? Thế sau đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là anh ấy bắt đầu dương mắt nhìn không hiểu về cái điều đấy. Nhưng mà sau đó khi mà anh ấy nhớ ra rồi thì lúc bấy giờ anh ấy mới tuét miệng cười và mời thị ngồi xuống để uống nước để ăn dầu. Các bạn có thể thấy rằng đây là một cái hành động rất là lịch sự, rất là có đầu có đuôi bởi vì sao ạ? Bởi vì đối với người Việt Nam thì miếng dầu là đầu câu chuyện. Đúng không ạ? Nó đã trở thành nét đẹp văn hóa rồi Và đặc biệt là ở những cái thôn quê, vùng quê đồng bằng Bắc Bộ Thì nó đã trở thành cái nét văn hóa rồi Và chính vì vậy mà chúng ta có thể thấy là gì ạ? À chính vì vậy mà chúng ta có thể thấy rằng là gì? Chúng ta có thể thấy là anh này anh ấy cũng rất là lịch sự đấy chứ Rất là tinh tế đấy chứ Thế nhưng mà khi mà anh ấy đề xuất cái việc đó Thì thị như thế nào ạ? Thị thẳng thắn từ chối Ăn gì thì ăn, chả ăn dầu Đúng không ạ? Và lúc bấy giờ thì đã chàng đã làm gì? Chàng đã có một cái hành động rất bất ngờ Bất ngờ ở trong thời điểm đấy Bởi vì chúng ta thấy rằng cái giai đoạn, cái bối cảnh của tình huống chuyện là vào nạn đói năm 1945 Đấy là cái thời điểm mà đến cái thân người ta còn chẳng biết có lo nổi được hay không Mà bây giờ lại còn gì ạ, bỏ tiền trong túi ra để mời một cái người đàn bà lạ mặt ăn một cái bữa ăn Phải không ạ? Chàng đã thực hiện lời hứa đấy ạ Mặc dù đối với anh ấy như chị đã phân tích từ đầu Nó hoàn toàn chỉ là một cái lời bông đùa thôi Đúng không ạ? Và bằng việc mời Thị ăn một chặp bốn bát bánh đúc Khi Thị ăn xong Thì anh ta mới lại tiếp tục buông một câu bông đùa Đó là gì ạ? Đó là này nói đùa chứ Có về với tớ thì ra quân hàng lên xe rồi mình cùng về Lại là một cái lời tỏ tình bâng quơ Ban đầu chỉ thuận miệng thì nói ra thôi Nói đùa như vậy thôi Phải không ạ? Thật ra là chính Chí Phèo anh ấy còn có chủ đích bởi vì là anh ấy đã có mấy ngày sống rất tình tứ bên thị nở Và anh ấy thực sự là yêu thương thị nở đấy ạ Đúng không ạ? Hay là mình sang đây ở gì ạ? Hay là sang đây ở với tớ một nhà cho nó vui <laughs> Đúng không? Thế thì các bạn mới thấy rằng là gì ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là là ừ, Đối với Chí Phèo thì đó còn là một cái câu nói có chủ đích Nhưng anh cu chàng thì không Hoàn toàn không có chủ đích Anh ấy chỉ thuận miệng thì nói thế Đúng không ạ? Nhưng mà không ngờ, chàng không ngờ là thị đã theo mình về thật Và cái phản ứng tiếp theo là thấy trộm, lo lắng một chút Bởi vì nghĩ rằng là thóc gạo tầm này thì không biết thân mình có nuôi nổi hay không này Mà còn đèo bỏng Thế nhưng sau đó thì ngay lập tức đã chật kệ cho qua Chúng ta có thể thấy rằng nếu như cái việc mời thị ăn bốn bát bánh đúc là một cái sự hào phóng là một cái sự giữ chữ tín giữ lời hứa mặc dù đấy không phải là lời hứa thì đến cái điều này một cái tặc lưỡi chật kệ đã cho chúng ta thấy được rất nhiều những cái khóc nhìn khác về chàng đúng không ạ anh ấy không chỉ là một người trượng nghĩa hào phóng mà anh ấy còn là một cái người gì ạ à, có cái lòng thương cảm với số phận của người đàn bà kia và sâu thẳm bên trong của người đàn ông xấu xí thô kệch ấy chính là một cái khát vọng hạnh phúc các bạn ạ. Như chị Hiên đã nói, sinh ra trong cuộc đời này ai mà chẳng mong muốn có hạnh phúc đúng không? Chị cũng thế và các bạn cũng vậy. Bản thân anh chàng anh ấy cũng thế. Một cái con ma của làng, một cái con quỷ dữ của làng Vũ Đại như Trí Phèo, xấu xí như Thị Nở cũng có trong mình khát vọng hạnh phúc cơ mà. Vậy nên chúng ta mới nói rằng là đã sinh ra trong cuộc đời là mỗi chúng ta đều có khát vọng hạnh phúc. Chỉ là nó được bộc lộ rõ ràng ra bên ngoài hay nó vẫn đang ẩn sâu ở phía bên trong và chỉ chờ có điều kiện thuận lợi là nó sẽ bung nở thành một cái bông hoa đẹp thôi. Thì ở đây anh cô chàng ẩn sâu phía bên ngoài là một cái quyết định liều lĩnh thì bên trong đó chính là một cái khát vọng hạnh phúc của nhân vật này. Được không ạ? Thì chúng mình sẽ chú ý giúp chị là như vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phân đoạn trên đường về nhà Và chị Hiên đã dùng một cái cụm từ để nói về trên đường về nhà ở đây Đó chính là hạnh phúc lan tỏa Được không ạ? Các bạn ơi, trên đường về nhà thì mặc dù chỉ còn một chút tiền ở trong túi thôi Nhưng mà anh cu chàng, anh ấy đã dùng nó để làm ba việc Việc thứ nhất, mua cho vợ một cái thúng đựng mấy thứ đồ cần thiết con con Thiết thực không? Rất thiết thực Việc thứ hai, ăn cùng nhau một bữa cơm. Thiết thực không? Rất thiết thực. Việc thứ ba, mua một chai dầu để thắp sáng đêm tân hôn. Thiết thực không? Quá thiết thực luôn. Được không ạ? À? Không, nếu nói như thế là chị Hiên sai rồi. <laughs> Được không ạ? À? Các bạn ơi, cái việc thứ ba nó không hề thiết thực một tí nào cả nhá. Nếu như mà các bạn cũng đang gật gù theo chị và nói rằng thiết thực thiết thực thì không đúng nhá. Được không ạ? À? Chỉ có hai cái trên là thiết thực thôi nhá. Chỉ có hai cái trên là thiết thực thôi Còn lại cái số 3 là không thiết thực Bởi vì cần gì ánh sáng Cả cả một cái xóm ngụ cư người ta tối om om ấy Thì mình làm gì mà phải sáng Đúng không ạ? Cả một cái xóm ngụ cư người ta tối thế thì mình làm gì phải sáng Thế thì tại vì sao mà anh cu chàng anh ấy lại mua hai hào dầu Trong khi đó là phải nói là một cái số tiền lớn mà chúng ta cần phải tiết kiệm để ăn Để sống Đúng không? Thế thì chúng ta thấy rằng là trước tiên Chúng ta phải thừa nhận anh cu chàng anh ấy là một cái người đàn ông tâm lý chu đáo Đúng không ạ? Mua cho vợ những thứ đồ cần thiết Mặc dù anh ấy có nhiều tiền không? Không nhiều tiền Lại mời thị hai người ăn cùng nhau một bữa cơm Và anh ấy đặc biệt là cái việc thứ hai, thứ ba ấy Một cái việc mà chúng ta phải gọi đó là một cái việc xa xỉ mới đúng Thế nhưng mà từ cái việc xa xỉ ấy Thì ta đã hiểu thêm về con người của chàng Không phải vì cái người đàn bà đó là vợ nhặt mà mình khinh rẻ đúng không ạ chàng rất trân trọng người đàn bà đó rất trân trọng người vợ đó của mình và đấy cũng là một cái cách thể hiện là chàng không hề rẻ rúng cái hạnh phúc của mình chàng luôn mong là mình có thể đàng hoàng trong mức mình có thể được vào lúc này được không ạ? Và chúng ta cũng thấy là trên đường về nhà thì hai người có nói với nhau rất là nhiều những cái câu nói uh, mặc dù chỉ là những cái câu nói nhát gừng thôi nhưng mà gì ạ lại ẩn chứa trong đó là một cái sự tiến đến gần với nhau một cái sự hòa hợp hơn một cái sự gắn kết hơn giữa hai con người xa lạ mặc dù mới chỉ có hai lần gặp gỡ nhau thôi đúng chưa nào thế còn khi về đến xóm ngụ cư thì sao ạ À các bạn ơi, đây là nội dung khi về đến xóm ngụ cư của anh cu chàng này Với một cái nét mặt Nếu như mọi ngày chàng trở về xóm ngụ cư với một cái nét mặt ủ rũ như dạo gần đây Đúng không? Thì ngày hôm nay lại là một cái nét mặt phớn phở khác thường Và thậm chí còn là cái sự tự đắc với mình À, được không ạ? Chàng cười tùm tìm một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh Đúng là người có tình yêu các bạn nhỉ? <laughs> phải không ạ đúng là người có tình yêu ừ, người có tình yêu vào cái nhìn biết liền đúng không thì anh cu chàng đúng là như thế đấy ạ và các bạn thấy rằng là đối với chàng thì bây giờ nó là một cái cảm giác rất là lạ lẫm mới mẻ lắm bởi vì từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có người đàn bà nào đi bên cạnh chàng cả mà bây giờ người đàn bà đó lại là vợ của mình đúng không có một cái cảm giác mà nó nó nó hạnh phúc một cái gì đó nó rất mới mẻ mà từ trước đến giờ chàng chưa từng được trải qua. Phải không ạ? Và chúng ta thấy rằng là cái cảm xúc tình cảm của người đàn ông này khi bên cạnh một người đàn bà đó là gì ạ? Cái đói cái chết dường như không còn đáng sợ nữa. Trong lòng chàng chỉ còn tình nghĩa với người đàn bà đi bên thôi. Và mặc dù là gì ạ? Mặc dù là người đàn bà khi mà nhận được cái ánh mắt từ những người dân trong xóm ngủ cứ rất là ngượng nghịu chân nọ cứ bước xíu cả vào chân kia thì trái lại anh cu chàng anh ấy lại tỏ ra một cái vẻ rất là thích trí và tự đắc đúng không ạ thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta sẽ quan tâm khi mà anh cu chàng trên đường về nhà nhá thế còn khi về đến nhà thì sao bây giờ sẽ là cái thời điểm mà nhân vật này phải thực sự đối diện với gia cảnh của chính mình chúng ta biết rằng là đối với mỗi người đàn ông thì họ đều có trong mình một cái điều mà chúng ta gọi đó chính là gì ạ đó chính là cái sĩ diện về gia cảnh thì ở đây anh cu chàng cũng thế chúng ta thấy rằng là chàng cảm thấy rất là ngượng ngập về cái gia cảnh chua xót của mình một cái căn nhà vắng teo đứng rúm gió trong mảnh vườn mọc lồn nhồn những búi cỏ dại và chàng dường như phải dứt mình ra khỏi cái giấc mơ trong cái cảm giác hạnh phúc mơn man cắt da thịt lúc bấy giờ để đối diện với một cái thực tại đó là cái đói cái nghèo đang bùa vây đúng không ạ đây là lúc mà anh ấy phải đối diện với thực tại và chúng ta có thể thấy rằng là bởi vì đối diện với thực tại như thế mời thị vào nhà nên anh ấy mới có những cái hành động là đứng tây ngay giữa nhà và bắt đầu cảm thấy sờ sợ đúng không ạ nói những cái câu là nhà nhà cửa không không có người đàn bà nhà cửa thế đấy rồi bắt đầu là ngồi vỗ vào giường mời thị là ngồi vào đây rồi chạy ra sân ngóng mẹ về rồi một tí lại gì ạ? Một lát lại bắt đầu ngó vào nhìn vào trong lại bảo là cứ ngờ ngợ nhưng không phải là ra là hắn đã có vợ rồi ư. Rồi cứ hồi hộp và lo lắng như thế, đúng là cái cảm giác một cái cảm giác rất là lạ lẫm. Đúng không ạ? Và khi mà mẹ về đến nhà thì chàng đã mời mẹ vào nhà thưa chuyện tìm một cái cách khéo léo để mẹ hiểu chuyện gì đang diễn ra và tránh làm tổn thương người đàn bà tội nghiệp kia. Chàng đã làm gì hả các em? chàng đã giới thiệu vợ với mẹ lại còn lấy cái câu chuyện duyên số ra để thuyết phục người mẹ đồng tình với cuộc hôn nhân này và chúng ta thấy rằng là với hoàn cảnh của người đàn bà ấy, hoàn cảnh đó là một cái hoàn cảnh nó éo le như thế nào thì chị em mình hẹn nhau trong khóa học 10 ngày để chị nói kỹ hơn về cái đó nhá thì các bạn sẽ hiểu hơn đấy chị nghĩ như thế rồi ạ à, thì lúc bấy giờ Muốn tránh cho người vợ cái sự bẽ bàng vì phải theo không người đàn ông xa lạ về nhà Thì chàng đã vin vào cái câu chuyện đó là duyên số đấy ạ được không ạ? Và anh đã rất hồi hộp để rồi thở phào khi mà mẹ của anh là một người mẹ nhân hậu và giàu lòng yêu thương đã bằng lòng với nàng dâu mới của mình. Đúng không ạ? Và chàng đã thở đánh phào một cái ngực nhẹ hẳn đi. Sau đấy thì hai người đàn bà là vợ và mẹ có tâm sự với nhau khóc đúng không ạ? Thì lúc bấy giờ thì anh cu chàng đã thể hiện cái vai trò của một người đàn ông trụ cột đó là đánh diêm đốt đèn tạo một cái tác động tích cực để khiến câu chuyện của gia đình chuyển sang một cái hướng khác dù không hoàn toàn là vui vẻ nhưng ít nhất nó cũng đã bớt đi cái cảm giác nặng nề khi mà bà cụ tứ chia sẻ về gia cảnh nói về cái gì ạ nỗi ám ảnh của cái đói cái nghèo cái khổ đúng không ạ Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là rõ ràng là tình yêu đã khiến cho nhân vật chàng trưởng thành từ một cái người vô lo vô nghĩ, đúng không ạ? Cứ lúc nào cũng thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên trời cười hành hạch vô tư. Thì bây giờ chàng đã biết nghĩ cho cảm xúc của người khác, biết lo lắng cho những câu chuyện của mình, biết thư gửi đầu đuôi với mẹ về câu chuyện, đúng không ạ? Và để rồi buổi sáng hôm sau thì chúng ta đã thực sự được chứng kiến một cái sự thay đổi ngoạn mục của nhân vật này. Và sự thay đổi đó là thay đổi như thế nào đây hả các bạn? Đó là sự thay đổi như thế nào? Đó là sự thay đổi, đó là gì ạ? Là gì nhỉ? Đó là trải qua cái đêm tân hôn hạnh phúc Thì thì gì ạ? Thì chàng đã có những cái thay đổi lớn Thà chàng thức dậy muộn này Khi mặt trời đã lên cao bằng con sào này Đúng không? Trong người thì thêm à, trong người thì cảm thấy êm ái và lửng lơ Dễ chịu như người từ trong giấc mơ đi ra này và nhận ra xung quanh bỗng nhiên có cái gì thay đổi lạ lùng. Hắn bỗng yêu thương căn nhà của mình. Đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là một từ một cái đứa trẻ to đầu của bà cụ tứ, bây giờ chàng đã trở thành trụ cột của gia đình. Đúng không? Chàng cảm thấy thương yêu gắn bó, cảm thấy mình phải trách nhiệm để lo lắng cho vợ con. Và rõ ràng với một cái tấm lòng khao khát hạnh phúc như thế Chàng sẽ đứng vững để cùng với người vợ nhặt cùng với mẹ của mình Để xây dựng về một cái niềm mong mỏi trong trong hiện tại và tương lai đó là một mái ấm gia đình được không ạ? Thế nhưng để rồi cái bữa cơm ngày đói đã ngay lập tức khiến cho những nhân vật phải quay trở về với hiện thực cuộc sống. Đúng không ạ? Với cái miếng cháo cám nghẹn bứ trong cổ, nguy cơ chết đói đã hiện quá rõ. Nhưng mà đúng lúc ấy thì vợ anh đã nhắc tới một cái sự việc, đó là trên mạng ngược thì Việt Minh á, họ đã phá kho thóc của Nhật chia cho dân nghèo. Và chi tiết đó đã gợi nhắc chàng về những lần mà anh ấy đã gặp đoàn người đói với cái lá cờ đỏ bay phấp phới. Nhưng mà lúc đấy thì chàng chỉ cảm thấy sợ hãi thôi và chàng toàn bỏ chạy thôi. Thế nhưng bây giờ thì khi mà chàng đã hiểu hơn thì anh lại cảm thấy cái sự tiếc rẻ và thoáng ân hận. Chúng ta thấy là lúc bấy giờ thì trong đầu chàng xuất hiện cái gì ạ? À, đám gì ạ? Xuất hiện đoàn người đi phá kho thóc và lá cờ đỏ bay phấp phới. Chúng ta thấy rằng câu chuyện mặc dù là kết thúc ở đây Thế nhưng mà đặt trong cái hệ thống tình tiết Đúng không ạ? Nhưng mà đặt trong cái hệ thống tình tiết Thì của toàn câu chuyện thì người đọc tin rằng là chàng sẽ hòa mình vào đoàn người đói ấy Vào dòng thác cách mạng ấy để bảo vệ cuộc sống và bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình Được không nào? Thì các bạn ơi, đấy chính là nội dung về nhân vật chàng nhá Các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có được những cái cảm xúc của nhân vật này thay đổi Đúng không ạ? Đó là gì nhỉ các bạn nhỉ? Đó là những cái cảm xúc từ à, vô sự vô tư này Đúng không? Sự vô tư Đúng không ạ? Chuyển sang gì ạ? À, chúng ta có thể thấy cái sự chuyển biến của nhân vật chàng rất là rõ nhé Ban đầu là từ vô tư Thì sau đó lại trở thành biết suy nghĩ Đúng không ạ? Từ những cái từ hình ảnh của một cái con người mà rất là gì ạ? à, một cái con người chưa bao giờ ừ, dám mơ đến hạnh phúc thì lại có được hạnh phúc đúng không ạ? À, từ một cái người mà rất là ngờ nghệch đứa trẻ to đầu của bà cụ tứ thì bây giờ lại trở thành gì ạ? Lại trở thành gì? À lại trở thành à, một cái người chủ gia đình, trụ cột của gia đình. Và đó thực sự đều được làm nên từ một cái điều rất diệu kỳ trong cuộc đời này. Các bạn có biết gọi tên nó là gì không? được làm nên từ một cái điều rất diệu kỳ trong cuộc đời này cái sự thay đổi ngoạn mục ấy đã đã được làm nên từ một cái từ một cái điều vô cùng diệu kỳ trong cuộc đời này các em biết là gì không à đó chính là tình yêu à được không ạ nó chính là cái này nhá đó chính là tình yêu được không ạ và các bạn ơi chúng ta thấy rằng là Đương nhiên, chúng ta bây giờ sống trong thế kỷ, ờ, sống trong thời điểm hiện tại thì chúng ta luôn nói với nhau là chúng ta cần phải thực tế. Thế nhưng mà về cơ bản thì có những cái sức mạnh về tinh thần đôi khi chúng ta sẽ không thể tưởng tượng được rằng là nó mạnh mẽ tới như thế nào. Và chị tin rằng thông qua cái chuyện ngắn vợ nhặt và cái sự thay đổi của anh cu chàng trước và sau khi có vợ thì các bạn cũng đã thêm một lần nữa tin vào sức mạnh của tình yêu có thể thay đổi một con người. Khi chúng ta có khát vọng đủ lớn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 về vợ nhặt của nhà văn Kim Lân trong buổi tối ngày hôm nay. À, rất là nhanh, chúng ta đã cùng với nhau trôi qua 3 buổi học về kiến thức nền cùng với ba tác phẩm rồi. Chị nghĩ là các bạn cũng đã có thể có được những cái phần kiến thức rất là bổ ích để phục vụ cho những cái bài kiểm tra tiếp theo của các em. Và chị mong là chị có thể gặp các bạn ở trong khóa học 10 ngày để tặng cho các bạn cái bộ ấn phẩm 12 cuốn này miễn phí và đặc biệt là được đồng hành cùng với các em để kể cho các em nghe về những cái câu chuyện văn học để cùng các em đi tìm hiểu về những nhân vật trong văn học để cùng các em đi tìm hiểu về những bài thơ để các em sẽ yêu lại kiến thức nền từ đầu và mục tiêu là đạt một cái số điểm thật là cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới nhá bạn nào quan tâm tới khóa học 10 ngày một là nhắn tin về fanpage hai là nhắn tin cho chị nhưng mà chị thì chị vẫn khuyến khích là nhắn tin về fanpage bởi vì là sẽ được giải đáp nhanh hơn còn chị Hiên thì trả lời hơi chậm đó, ngoài ra thì chị nói rồi Trong ngày hôm nay và ngày mai vẫn tiếp tục tặng cái quyển bộ đề trọng tâm này Dành cho các bạn học sinh trong lớp của chúng mình nếu như đăng ký khóa học 10 ngày Và nhớ nhá, chỉ hôm nay và ngày mai thôi nhá Vậy nên là nếu như các bạn mà đang có ý định là chúng ta đăng ký khóa này thì chúng ta cứ đăng ký đi ờ, Đâu nhất thiết là chúng ta cần phải nộp học phí luôn đâu Các bạn có thể thư thư sang tuần sau cũng được Nhưng mà chúng ta đăng ký để giữ chỗ để được nhận thêm cái cuốn này nữa bên cạnh 12 cuốn mà chúng ta đang có ở đây trong cái khóa học 10 ngày. Ok chưa ạ? Đó, thì ngày mai chị em mình sẽ lại gặp nhau nhé Và chị Hiên sẽ gửi lời chào tạm biệt tới các bạn tại đây Chúc các bạn sẽ có một giấc ngủ thật ngon Và nhớ là tìm hiểu về khóa học 10 ngày Để chị em mình có thể gặp nhau nhé Được không ạ? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha Bye bye